Chào các bạn, hôm nay bọn mình lại tới uh, ô sữa non để uh, kem xem máy ảnh uh, ở đây Đây là những cái dòng máy ờ, ảnh đã qua sử dụng Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người những máy ảnh ở Nhật thì giá cả như thế nào nha Bây giờ mọi người cùng xem mình giới thiệu những sản phẩm máy ảnh cũ ở Nhật đây, bên trong này là có thêm nhiều máy non hơn nè. Canon D rồi sau đây là gì rồi mắc hai đâu đấy có hai hai, hai máy kìa ờ, hiện tại có hai con ờ, hai con này made in Japan là 12 măng rưỡi là khoảng 24 ờ, hay 25 triệu còn 25 triệu mọi người còn hai con đều 12 hai con đều đánh giá là Aran cừ Aran cừ chất lượng tốt á đâu Aran cừ đâu này chất lượng máy nè mới là mấy máy vừa đẹp á đánh giá là A rồi mà cũng ok hơn cái máy AB máy này hay máy này em bây giờ anh kêu người ta lấy ra hai máy này so sánh hai máy là quất luôn đó, giờ mình chỉ quất thôi mình coi cái máy nào ok là mình lấy thôi chơi luôn ừ. bảo hành 12 tháng này đâu ừ, ừ, ừ, ừ bảo hành 12 tháng máy là máy cũ mọi người dòng mà em những máy ở đây là máy cũ hết bên này con 6D ờ, này là con 15 mà. con bảy măng mốt kia thì nó hơi chày cái này ở trước hơi chày nhiều còn con em coi luôn đây là mình sẽ coi hai con này được はありますかまだはないないはいあれでいいやあれでいい方向方向がないですねあ丸がついてるのがあるので、うん、はいあ好吧还好吧无所谓啊はいはいはい lấy khay chờ họ lấy khay để họ coi perfect. Yes. Thôi. Giờ Huy sẽ coi hai cái máy này mọi người. Ở đây vào đây còn rất nhiều loại máy khác. Những cái len khác. Đây rất nhiều mọi người. Thì mọi người có thể tới uh, ờ, Comehio để coi. Mình sẽ để địa chỉ dưới uh, phần mô tả uh, bình luận để mọi người xem nha mình sẽ qua địa chỉ nha hai máy cái này là mới đúng không đế ok hết như kiểu mới trong hộp luôn à, hàng ở Nhật này thường thường là những người Nhật họ sử dụng thì bảo quản rất tốt mọi người hai máy cũ rồi nhưng mà nhìn à, ngoài quan bề ngoài thì rất là tốt rất ít cây xước màn hình nó trầy xước có không hình như đang hình như không luôn á máy cũ nhưng mà màn hình cũng không có trầy xước gì đâu mọi người Ủa bác còn miếng dán này Miếng dán luôn hả? Ờ, này, miếng dán này Ờ Con này Còn con ờ, Nikon D800 này thì khoảng ờ, 15 hơn 15 triệu loại cá nông này thì nó, nó con này là thuộc dạng là made in Japan này thường là nó công chứ con đi công này thường thường là mắc mắc in của Thái nhưng mà con con này là mắc in Japan con D800 D600 này con này khoảng 12 triệu còn khá mới còn ok lắm còn những dòng rẻ hơn D300 này thì khoảng 4 triệu hơn 4 triệu một cái D300 đây những bức ảnh chụp từ uh, à, Nikon mọi người ảnh chuyên dung rất đẹp đó là những, những à, danh thủ danh thủ về mấy ảnh chụp chụp đêm này chụp đêm rất đẹp luôn đây là những bức ảnh ở Nikon cây cầu và pháo hoa luôn ạ dường như là ok lắm nó mới luôn nó mới luôn nó mới luôn sao đây cài đặt nó ít để nghiên cứu cài đặt nơi cao hơn mỗi thích quốc ừ. mua mua quốc đây là toàn cảnh ờ, ở tiệm ờ, và tìm mấy ảnh này thì mọi người có thể lên tầng năm ở Comaheo Comaheo xong rồi mình đi đi lên tầng năm và mình à, vào góc bên trong á ở ngoài người ta báo quần và phía bên trong thì người ta bán mấy ảnh thì mình sẽ vào bên trong để coi những máy ảnh cũ ở đây vừa rồi trong hai máy thì à, Huy đã chọn con bên trái ờ, rồi tùy hứng quá tôi chọn à, một con bên bên trái máy này khoảng 10, 10 25 25 triệu mọi người ừ, con này dòng cả Canon 6D Mark 2 kinh cho chị mới vai cảm giác như kiểu máy dòng là bóc máy khá là mới đây là Made in Japan mọi người người ta hàng cũ nhưng mà khá là mới luôn nói chung là hoàn toàn như là không có vết xước máy vãi trưởng không có vết xước nào không có vết xước nào luôn á はちらこちらはですね付属品になりますねアクセサリー充電器とチャージャーでもう一つはよかったらこちら大フィルムでタッチパネルなんで、はい、こ一枚とこ一枚あるあるこれこれとこれとそうそうそうそう二枚ありますあ二枚あるはいあでしあでしあでしあ入ってますか、ね、これ này thì giá là 6 6 em có cần không mua không これあのもし買っていただけるなら僕がつけていくので、à, mua không cái giá màn hình nếu mà rồi thì nó dán luôn một sen sáu cái máy giờ có, có một cục sạc pin với một dây đeo mọi người còn thêm ờ, cộng thêm cái ờ, miếng giá màn hình nữa là khoảng 12 mang sáu sen khoảng hơn 25 triệu Nữa đi, nữa đi Thêm nữa Tiền nhiều quá ta Khói mượn hả? Tiền rất nhiều mọi người qua đây Nhật à, làm à, nhiều tiền quá đến nỗi mà mua cái máy máy ảnh 12 măng hơn tiền rất là nhiều mọi người nếu mà qua Nhật à, qua Nhật thì à, cứ qua đây làm để mà mua mấy ảnh bên này nhiều tiền lắm à, cái này là tích điểm tích điểm thế free điểm ờ, これ、おこれかかるかからない、フリー、フリー。あ、フリーか、はい。フリー、フリー。 はい、いいよ作りますますかはい、うん、これ書いてもらわないとダメですねダメはい、かないとダメ。年間ですね。はい、ははい、Vừa rồi Huy đã dấn thân vào con đường tội lỗi là hết bao nhiêu? Hơn 25 triệu. đây là món quà 25 triệu để ăn mừng Noel Noel sắp tới của Huy Huy đã mua xong cái máy ảnh này thì cảm ơn mọi người xem video và nếu thấy hay thì bấm like và subscribe kênh của mình nha hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo